70% cơ thể bạn là nước Hãy giữ cho cơ thể luôn thuần khiết Aquafina của Pepsi Phần tinh khiết nhất